thì thông thường là chủ nhà họ sẽ không đồng ý cái việc mà cho bạn à, cho thuê lại hay là bạn sang nhượng lại nhưng bạn sẽ à, có cách để bạn à, nói chuyện với là chủ nhà ha bạn sẽ à, nói với à, chủ nhà rằng là thật ra là bạn rất là muốn kinh doanh à, mong muốn mọi thứ nó đều à, tốt đẹp nhưng mà à, trong kinh doanh thì không có thể nào mà ai chắc chắn được cái điều gì có thể xảy ra nhưng mà bạn kinh doanh bạn lỡ hết vốn hay là bạn gặp trục đó trong cuộc sống chẳng hạn bạn không thể nào tiếp tục uh, kinh doanh thì bạn uh, xin phép được bạn uh, xin phép chủ nhà bạn sẽ uh, cho thuê lại hoặc là sang nhượng lại cái hợp đồng và bạn sẽ cam kết với họ rằng là bạn sẽ trả tiền uh, đúng cái thời hạn uh, cam kết ha ví dụ trong thời hạn là cho phép 5 ngày từ cái thời thời điểm đó thì bạn sẽ cam kết đúng nếu mà trễ một ngày thì chủ nhà có quyền lấy lại nhà ha và bạn cam kết một điều nữa rằng là bạn sẽ giữ nhà cho họ đúng với cái hiện trạng hoặc là uh, đúng theo cái hợp đồng mà bạn ờ, ký hợp đồng với chủ nhà ha thì uh, nói chung là tất cả những cái điều gì mà chủ nhà họ băn khoăn họ khó khăn thì bạn phải uh, sẽ là người uh, đầu tiên uh, nói đến cái điều đó để cho họ cảm thấy rằng là à, mọi thứ đối với họ nó rõ ràng à, họ sợ rằng là nhà sẽ bị hỏng họ sợ rằng à, họ không lấy được tiền thì bạn phải nói tất cả những điều đó trong trước khi mà à, ký kết hợp đồng thì nếu mà họ đồng ý thì bạn sẽ tiếp tục làm cái hợp đồng này còn nếu mà bạn họ không đồng ý mà bạn nghĩ rằng là kệ à, mình sẽ cho thuê phía sau họ không biết đâu nhưng mà bạn đừng bao giờ làm như vậy ha tại vì nếu mà không được sự đồng ý của chủ nhà nếu mà họ phát hiện ra cái điều đó thì có thể là bạn sẽ phải đền hợp đồng cho cả hai người đó là một cái việc mà rủi ro trong kinh doanh rất là nhiều nên khi mà bạn à, đi kinh doanh cái à, à phân khúc mà là thuê và cho thuê lại thì bạn phải luôn luôn lưu ý cái điều này ha mình phải à, rõ ràng tất cả mọi thứ và họ cảm cảm thấy là họ thoải mái và họ chấp nhận tất cả mọi thứ đó thì mình hãy kinh doanh còn nếu không thì bạn hãy từ bỏ cái điều đó à, thì à, đó là một vài điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn khi mà bạn à, ký kết hợp đồng với chủ nhà để thuê căn nhà có thời hạn dài như vậy à, để mà kinh doanh cho thuê lại à, mong rằng cái điều này sẽ giúp bạn trong cái việc mà bạn đi đầu tư à, nếu mà bạn thấy cái video này có ích cho một ai đó mà tôi uh, giúp dùm tôi chia sẻ cái video này cho họ à, và hãy subscribe cái kênh à, youtube của tôi để bạn có thể nhận được video trong thời gian mà sớm nhất khi tôi đăng cái video lên. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở cái video tiếp theo.